mật ong với nghệ thì bạn là ép lấy uh, lấy nước nghệ các bạn pha với mật ong đó hàng ngày buổi sáng lúc đói bạn uống hoặc 3 giờ sáng bạn uống uống xong bắt đầu kê cái gối cao lên hoặc bạn lăn lăn nhẹ lăn trở mình liên tục giống như cái dạ dày chúng ta có những cái à, từ vì dạ dày chúng ta nó không tròn xe đúng không đó có những cái vùng mà ở cái cái vùng thượng vị đó đó, thì nó thẳng nhưng mà phần phần phần à, phần đuôi dạ dày ấy, nó có điểm lõm thì chúng ta nếu như chúng ta đứng thì nó xuống ở điểm đó nhưng nếu chúng ta nằm thì có thể điểm đó nó không tới lúc này chúng ta muốn chán cái lớp chán cái lớp mà à, chúng ta uống vào đó là mật ong với à, với nghệ hạn thì chúng ta uống xong chúng ta lăn đó lăn chán tạo thành cái lớp đó thì nó mới có thể tiếp xúc được cái điểm bị loét chẳng hạn để phục hồi cái dạ dày của chúng ta thì chúng ta phải lăn đều khi uống là uống có cách uống như vậy khi chúng ta uống và chúng ta lăn nhẹ cơ thể chậm rãi dạ, cảm ơn thầy ạ thầy ơi thế thì một ngày uống mấy lần và cái cái tỷ lệ pha mật ong với cả nghệ như thế nào ạ chúng ta chỉ uống một lần buổi sáng sớm và lăn nhẹ cơ thể và cái lượng thì chúng ta uống khoảng độ à, hai thìa các bạn nhé hai thìa với một củ nghệ to bằng ngón cái nữa đó ép lấy nước hoặc giã lấy nước vắt lấy nước và một thìa mật ong dạ và uống uống trước khi ăn đấy đúng không ạ đúng rồi uống sáng sớm chưa uống nước luôn như vậy là nó cũng ít thôi đúng không ạ có hai hai thìa nghệ một thìa mật ong nó rất là ít à, à, nếu mà ép được à, hai thìa nước nước nghệ ép với hai thìa mật ong nếu mà, mà mình à, uống đều đặn như thế cũng được hai thìa thầy ơi, à, à, tùy cái thìa nó cũng to nhỏ bạn lấy thìa canh nhé thầy ơi dạ. sao người ta nói là uống cái mật à uống cái nghệ đó là nó bị nóng ạ à? vì nó không có chiết ra được cái chất thì hình như là chỉ có lấy thường nghệ là mình chỉ lấy được cái chất uh, curcumin trong cái nghệ ấy ạ còn nếu mà uống cả mà cái ép ra như vậy thì nó bị nóng ạ em có nghe nói thế thì em không biết là đúng không tùy từng cơ thể các bạn nhá à, thực ra khi ờ, họ quảng cáo ép curcumin đấy thì nó là cái tinh chất tinh chất của, của nghệ và cái bài mà chúng ta dùng này thì tôi đã ứng dụng và rất nhiều người đã dùng từ, từ xa xưa nhưng bây giờ là người ta ra được cái cumin thì nó là tính chất nghệ và giá thành thì nó cao và chúng ta là dùng bài dân gian này uống cái bài này nước nghệ tươi sẽ không ảnh hưởng gì bạn cứ làm thử thì à, sẽ cảm nhận được điều này được không ạ